cái này là mình thiết kế cái theo cái uh, mẫu gì vậy anh một cái cái cái gian người ta thấy mình ở đường nó rồi nên cái gian à, không phải ý em hỏi là tại sao mà phải để một cái ờ, cây dừa ở trên đây và một chai nước suối ờ, chai trà xanh trên đây vậy chi vậy công dụng của nó là cái gì bán vé số luôn ờ mua tiếp với số tụi em đi anh sáng giờ mua quá trời rồi trời ơi nói chơi thôi đừng có mua giấy số của em giấy số của em trời ơi dạ đi ừ đâu rồi đâu rồi tặng mà tặng nó cùng ờ, tặng đâu rồi chú này mua cho giùm của thằng tài dạ. anh ơi anh thấy em không hỏi này trả lời mày à, không hả em ờ, xin phép nói chuyện với anh một chút xíu được không giống như hai anh em mình tâm sự thôi hơi lệch dạ hơi lệch rồi hơi lệch hả ừ. con mắt của anh á là một bên đây là bị mù bên đây là thấy không ừ. không không không có thấy luôn dạ đợi em một cái ha à, dạ dạ nó dạ, nó mỗi lần cái bên ấy này cũng làm như cái dạng cũng không thấy đường rồi thêm thằng ông cậu của nó bây giờ cũng đi bán giấy số rồi coi như là thấy cũng không thấy đường mắt người dẫn đi bán à, chú là hàng xóm ở đây hả chú ờ xóm nè dạ như theo chú được biết là ảnh ở đây bao năm rồi à ở đây cũng lâu lắm rồi lâu lắm rồi hả chú ờ. ảnh là tên gì á chú nó tên trọng tài cái gì mà à trọng tài luôn hả ờ ô cái tên cũng quá đẹp rồi rồi à, như theo chú biết đó là ba mẹ của ảnh á với lại anh em đồ có đông không nó thì coi như nó uh, có hai anh em à hai anh em hả ừ. rồi người anh của ảnh ảnh là người anh hay người em này à, anh còn nó kia nó con gái nó... gái hả à, cũng có chồng của nó đi tùm lum hết trơn dạ gì đây có nó này nó ở đây dạ cái nhà này theo như chú được biết á là của ảnh luôn ha của ai à của bà già nó cắt hôm đó ở đây đó rồi bà già nó bây giờ đi lên tuốt trên thành phố mà đâu chảnh mần gì chảnh lớn tuổi không hả chú cũng uh, nhỏ chứ không đó dạ hàng ngày là ảnh chỉ có ở trong này thôi ờ, này đi bán vé số đi bán vé số ờ, sống tự nấu ăn nấu nướng được hết hay sao chú ờ. dạ rồi vậy con cảm ơn nhiều ha chú ờ. dạ, dạ. À, dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ. À. Hiện tại là Phước à, đang có mặt tại à, ở đây là chú cho con hỏi đây là xã gì, ấp gì vậy ta? Ấp Nhân Lộc 1. Ấp Nhân Lộc 1. Thị trấn gì ạ? À? Thị trấn Phong Điền. À, thị trấn Phong Điền à. của tỉnh Cần Thơ. À. Và số nhà ở đây là 384 ạ. À. À, hôm nay thì Phước lại có duyên ghé ngang qua thăm hoàn cảnh của một anh anh bán vé số và theo nguồn tin đó, thì Phước cũng à, có hỏi à, chú hàng xóm và cái người mà đã giới thiệu hoàn cảnh của anh đó thì anh chỉ ở trong cái nhà này mình nên thôi và ở à, cạnh mé sông luôn kiểu dạng nhà sàn á nhà thì cũng rách nát hết rồi cũ kỹ đây à ok cái cây luôn hả cây này cây gì ta cây gừa hả rồi bây giờ à, Phước à, sẽ mời cô chú anh chị mình à, vào hỏi thăm luôn ha để xem và hiểu rõ hơn về cuộc sống cũng như là cái sinh hoạt hàng ngày của anh Tài à. Rồi em nói chuyện với anh tí xíu ha anh Tài Có vợ con gì chưa? Ừ cuộc sống chưa có nhà của người mẹ để lại rồi đâu đâu phải của tôi bán từng tờ giấy số nhà à, là anh đi bán giấy số hả ừ, chưa có À, như anh Tài mới nói cô chú anh chị là cuộc sống chưa có ổn định và Được. cũng à, không có uh, vợ con gì hết Rồi hàng ngày ở đây là anh đi bán giấy số ở đâu? Ừ, đi bán ở trong ờ, xích ở ngoài chợ phong đèn đó phải không ở nhà mình em thấy có bóng đèn đồ nè là mình có xài điện không ừ, sáng không tối là à. tối mới xài phải không ạ ờ, chứ không không biết còn không không biết sáng không không biết anh là anh bị ờ, mù hết hai mắt hay là chỉ là một con mắt thôi á anh tài một con bên đây còn bên đây thì mình vẫn còn thấy phải không ờ. à. đây số mấy số mấy không biết luôn vậy rất là mờ luôn hả rồi ờ, một ngày bán được bao nhiêu tờ vé số đâu có dướng đâu mà bán đem nhiều là mình lấy được khoảng bao nhiêu tờ đó mình đi bán á anh ờ, chưa đem ngoài chủ ngoài kia mới cho nhận à, có nhiêu tiền cái mình dằn lại đó dạ rồi người ta đưa cho mình đi bán ừ, nó mình ăn rồi anh có hay nhậu không hút thuốc gì không thuốc không hút ừ, chỉ một hai điếu thuốc thôi à một hai điếu thuốc hả là một ngày á hả ừ, ừ dữ lắm là chừng năm điếu sáu điếu năm điếu sáu điếu rồi mình có nhậu không tối về buồn mình có nhậu mình nên không hay đi vòng vòng rủ hàng xóm đồ nhậu không hả có nhậu không anh á ừ không có mà mồ hôi buồn dữ lắm mới, mới, uống mình nên đó. uống mình nên hả Gọi đây là có chơi với ai không có bạn bè gì không có bạn bè không á có chơi với ai không có, hàng hàng sớm rồi nó thấy nó lại đang kêu cho rồi nhỏ rồi dạ yeah sao tay chân mà sình bùng không vậy ở nhà không có vô đồng hồ nước đó. dạ rồi mỗi lần là có tiền rồi nó vô dạ rồi anh tắm rửa là anh tắm rửa ở đâu nên nhờ cầu dưới sông ai cho đâu chỗ nào đâu anh chỉ em lợi ơi anh đứng lên anh chỉ em ơi tắm chỗ nào đứng lên em chỉ đi trời ăn trai nhau không mắc cỡ gì đi đứng lên nè chỉ đâu chỉ em ơi chỗ nào đi đứng lên nè anh tài đâu chỗ nào đâu thường là lấy nước chỗ nào tắm một bên đó. là lấy ờ, lấy cái ca ra ngoài múc nước vô cái lu này ờ. hay là tự đi ra ngoài tắm ra mé sông ngoài ờ. ra mé sông không ra mé sông tắm hả rồi cái bếp qua nấu cơm thường anh nấu ở đâu mắc cỡ hoài đi xích đẳng gặp mấy người nữ đây mắc cỡ đi chỉ em lê đẳng ơi đâu anh đứng lên thử ai đứng lên ờ, đi đẳng nè nói chuyện nè rồi coi coi nữa rồi có bà con á người ta coi coi hoàn cảnh của anh như thế nào có giúp được anh gì không sửa lại cái nhà cho nó ờ, sạch sẽ tí xíu mà vô nước mình xài đi đứng lên đứng lên đứng được không đứng lên đứng lên nè đứng lên với em nè đứng lên đứng lên đi đứng lên ờ à. ủa yếu vậy hả ờ. ủa ảnh ở đây là ảnh đi không được hả hèn chi trời ơi đâu biết đâu tưởng uh... Vậy là anh đi bán vé số là ờ, bán giấy số là là phải uh, cầm mấy cây chống nữa hả hàng chi nãy giờ kêu anh đứng kêu anh đứng lên anh đứng lên ờ, không có ờ, được đây nè có hai ba cây tre đó dạ có đó chơi dễ gì? đây hả cái cây này thường ngày à cái cây với lại cái này ừ, cấm gì đó mò mò mò mò gà mò gì nè cái cây nè đứng lại đứng lên em ơi vậy đó hả đó đẹp trai không đó rồi ờ, cầm giấy số là thường đi bán là loại tàn tàn đi hả đâu bước cho em vài bước em coi thử coi dạ. cái giò của mình là bị yếu ha sao anh tài cái này là bị cái gì vậy quýnh lộn hay gì vậy rồi thường đi bán có bị giật giấy số không ờ. <laughs> không không biết ờ, đưa, ai muốn đưa nhiều đưa hả ờ, cái giò đây nó, nó đau lắm à giò bị đau hả là bị té xe hay là sao hay là bị xe đụng không, không đau dữ lắm không không nhưng ở trong cái nhà là đi đụng cái nhà trong chổng bị hả đây à chắc là cái sàn nước nè cái xô thường là lấy cái xô này hả lấy cái xô này xuống dưới mé sông đó múc nước lên phải không rồi ba mẹ anh đâu ừ, một một nơi hết rồi người, người có chồng người có vợ ông qua cái thì không biết ừ. rồi bà, bà cha thì có vợ trong kia à tức là mỗi người đều giờ là có cái uh, cuộc sống mới chưa phải không người thì có à, vợ mới người có chồng mới vậy phải không còn em của anh đâu ừ, em chưa em đi làm ở trên Sài, Sài... Sài Gòn phải không à. ở đâu ở trên bình, bình nước gì đó. bình nước hả bình phước gì phải không à là nam hay là nữ em của anh đó em của anh là nam hay nữ em gái hay là em trai ừ, em một cháu gái một em trai à một cháu gái và một em trai cháu gái đó là ở với ai ở chung với anh đây ha với ai ừ. cháu gái á cháu gái không có không ở đây rồi bữa nay là bán hết bao nhiêu tờ rồi còn bao nhiêu tờ liêm ơi liêm liêm ơi rảnh không đi bán giấy số hết giùm ảnh rồi nè với lại hai chị đó nè đi bán giấy số hết giùm ờ, cho ảnh đi đây nè tụi em bán giấy số hết cho anh ha cái này còn mấy tờ biết không điểm em ơi còn mấy tờ em em mua hai tờ tiếp nè hả anh đếm thử coi còn đếm coi còn bao nhiêu tờ trời hồi nãy mới mua cái cô bên kia cũng hết 27 tờ rồi rồi rồi nói cho anh này nghe coi nè với cọc nãy nè liêm <laughs> anh quay nè. đi bán vé số nè còn một cọc nữa đó rồi với uh, cậu này mấy tờ 6 tờ nữa hả nè cặp 6 tờ này vô nữa nè kẹp vô nữa luôn 6 tờ ờ, là 4 tờ. Rồi đi bán đi. Đi bán bán hết rồi mới về á. <laughs> Rồi nãy 6 tờ là nhiêu tiền biết không? Hả anh Tài? 6 tờ là nhiêu tiền? 6 tờ 110 10 ngàn 6 tờ là 50 ngàn Rồi em sáu sáu chục ngàn sáu chục ngàn hả ừ. vậy là cũng còn biết ha ủa cái này là mình thiết kế cái theo cái uh, mẫu gì vậy anh một có có có gian người ta nó lỡ lỡ đường nó rồi nên có gian không phải ý hỏi là tại sao mà phải để một cái cây dừa ở trên đây và một chai nước suối chai trà xanh trên đây vậy chi vậy công dụng của nó là cái gì ừ. Đông rồi không có đi nhục đường mình không có thắng nói giữa đường này ai đâu cho nước ai rồi. ai cho đổi vô đây uống hả ừ, sao nó xẹp lép rồi uống cái gì cái này ở đem ngoài nung dục hả ừ, rồi trong nhà còn rượu không vô anh em mình nhậu nè <laughs> thiệt đi ừ. vô à, dạ thưa cô chú anh chị à, bây giờ à, để phước à, vào nhà của à, ngôi nhà này nó mục quá bước đi dưng dép vô luôn đi nó lủng lỗ hết trơn rồi nhà kiểu dạng nhà sàn á cô chú anh chị à còn bịch nước đó, hả đây ở cạnh mé sông luôn trời trời lỗ nè biết trời ơi còn bên đây cái lỗ nào lỗ nấy đường dày à, đi cái chân mà nếu mà thọt chỉnh cái là lột xuống liền một hết trơn rồi này là cái bếp của anh để nấu cơm nhà thì rách nát hết rồi không có gì trong nhà kiểu này ờ, đi mà chật chân là té chết luôn rồi tối thường là anh ngủ ở đâu hả anh tài ừ, dưới dưới dưới sàn đó à ngủ dưới sàn này luôn á hả dạ cô ơi cô là người hàng xóm ở đây phải không ạ dạ à, cô cho con hỏi cái này nè nếu mà chẳng hạn như á mình muốn sửa cái nhà này lại cho ảnh á là mình phải xin phép ở đâu á địa phương địa phương á địa phương à. ở đây nhưng mà là người sửa rồi cắt với xong nhà nước nữa thôi tại vì nghe nói người ta không giải tỏ luôn á hả ừ. vậy là cái này là hồi làm à, nhà tiền chế được nhà tiền chế thì kiểu gì nè chắc à, tạm thời được thì ý, ý là nói là thăm ông chồng tôi á cạnh tôi ý ý nói là sửa là cũng sửa theo cái dạng tiền chế chứ không phải là ờ. cất khang trang à, dựng mấy cái ton đồ lại cho à, nó ờ, sạch sẽ để cho anh ở hay là lót lại cái này là cho nó ừ. cái cái sàn này cho nó đừng có hở tại con thấy cái lỗ hở quá trời rồi lỡ rồi đi qua đi lại tối ừ, nữa rồi nhắn kêu mẹ nó về được không mẹ của anh á hả ừ mẹ nó trên phố á ở trên thành phố lận ừ điện cho mẹ nó về cái ấy hướng dẫn đường luôn được không? à, cô đây là có số điện thoại mà phải không hiện chưa phải không tôi thì không có mà con nhỏ em của nhỏ này chắc có dạ em nhỏ này bây giờ ở đậu nhà gì hai nó ở ngoài hè trường học kìa cũng ở đậu ngoài ngoài chắc phải xin theo chắc chú này nè chú này còn cái đất ở đây là theo cô biết là của ai à của người, à, người gì của nó cũng như là như hồi xưa là cứ việc dạ. dựng đại lên ở đúng không cũng như là bán hết rồi còn cái nền với sông cũng như nhà nước cho à, vậy là ở vậy lúc trước là nhà cũng thuộc dạng của gì của gì khu này dạ còn cái nhà của cô bên đây là cô cô cũng mới dựng hay gì kiểu dạng tiền chế hay sao à là cái nhà cây nặng hả <laughs> dạ anh em chào anh ạ à. à, tại em thấy được cái hoàn cảnh của ờ, anh anh tài á thì ờ, như em cũng muốn nhờ mọi người á em tính hỏi thăm một cái là khi mà chẳng hạn như sửa dừng ton lại với lại lót mấy miếng dán đồ lại á lót mấy miếng dán lại cho ảnh ở đó đó anh để uh, như anh đi tới đi lui á sinh hoạt rồi cho nó tiện nó dễ hơn á ừ. thì có được không á à? chứ mình không phải là cất kiểu tiền kiểu dạng tiền chế đó lột tháo mấy cái ton này ra dựng lên mấy cái ton mới mới thì ờ, cái ờ, chỗ các cái nhà thừa mà từ thiện mạnh thường quân á tài dạ. trợ thì rất là tốt dạ nhưng mà những cái cái, cái việc này á mình phải lên báo cho ủy ban nhân dân thị trấn biết dạ. để mà biết để ờ, người ta nắm ờ, cái cái việc mình làm từ thiện là tốt đó dạ ừ. nhưng mà mình phải là chỉnh mình báo à, cái phải không ạ báo ha báo dạ. với chỗ ủy ban ủy ban của huyện phong điền ủy ban mặt trận ờ, ủy ban thị trấn thị trấn thị trấn, phong à, thị trấn dạ. phong điền đây hả rồi bên mặt trận rồi đó thì hiện giờ đó lộc tài này á, thì à, cũng được hưởng cái bảo trợ của nhà nước tức là hàng tháng cũng có tiền à, là bao nhiêu á anh theo anh biết á thắng là năm năm trăm tư năm trăm tư tại vì ảnh là như dạng kiểu khuyết tật có phải không ạ ừ, ừ, ừ, dạng uh, tàn tật rồi đó khuyết tật đó tàn tật dạ, người già trên 80 thì 270 à tại vì em nghe cái chị nào cũng mới nói là tính là cái này để nữa dở ra làm bờ kè bọng gì đó rồi sợ mình cất lên không được á thì Đúng nếu mà chung giờ đó. thì tạm thời ở thì cái việc ờ, ừ. ra ngoại sinh rồi nếu mà được á thì, thì mình ờ, cứ dựng lên mình ở thứ nhất là dạ. có lấn chiếm ờ, lòng sông không dạ. gạch không thứ hai là có tranh chấp với ai không dạ. phải không chứ nếu mình làm rồi tự nhiên khi mình và, khởi công mình làm rồi cái làm này thì cái này thì làm thì tốc hành rồi có có ngày hai ngày là xong à tại vì cứ tháo toàn cũ hết trơn dở cái là dừng toàn mới lên tiền chế nó có khung sẵn hết trơn à thì cái hộ này đó là hồi trước á là ở địa phương cũng xét cho hộ nghèo nữa dạ nhưng mà thời gian cái bỏ đi mất tiêu rồi không có xét được dạ tới tới tới hạn thì đâu có ờ, điều tra đâu có xét được đâu thì chỉ có bảo trợ của lộc ờ, của trọng tài này thì ờ, còn thôi thì các anh muốn mà giúp á, thì cũng thông qua chỗ ờ, quỹ ban thị trấn biết dạ thì ra ngoài nói một tiếng trước hả dạ dạ em cảm ơn anh nhiều ha ông này thì ổng ờ, trách nhiệm trong ấp này đó <laughs> dạ, dạ, dạ ờ. thì đó nếu, nếu mà nhờ nhờ thì nhờ anh thử nói thử được dùm không tại vì em cũng không có gành nữa anh có tiếng nói hơn ở cái ờ, ở đâu anh ở đâu tới đây rồi em ở ngoài cần thơ ngoài á ở quận ninh kiều dạ rồi cá nhân hay là tổ chức nào em không cá nhân tổ chức gì chứ ở anh nói chung là cũng không có gì dân thấy ai à, nghèo thì cái việc quay thì đưa lên thì ai giúp được thì giúp à rồi xong rồi thì em vô em dựng lên cho nhà cho anh ở rồi xong là em đi á, thì bây giờ tôi với anh đi ra quỹ ban giờ để tôi cũng trình bày luôn à ừ. anh ấy anh muốn giúp chỗ, chỗ trọng tài vậy đó dạ để, uh, à, hỏi xin cái ý kiến chỗ ủy ban coi làm sao ông này đi dạ. bây giờ nếu nếu đi mình đi giờ luôn ừ. Ừ, à dạ thì để rồi đi ra ngoài nhưng mà đi ra ngoài thì chủ yếu là xin trước thôi ờ, chứ uh, chưa biết là có tiền để cất hay không dạ tại vì khi mà em về em phải đăng này lên còn chẳng hạn như có ai hỗ trợ thì mới cất được chỗ này có tranh chấp gì không chỗ này thì cái, cái đất này thì của bà Huệ đó cái đất miếng đất của bà Huệ đó bà Huệ thì chị của Chứ, chị của mẹ bà Mai Hương bà bà già nữa này cô của nó thành ra không biết không mà như nếu mà bây giờ chỉ có dựng lên thôi thay mấy lợp mấy tấm ton rồi lót lại cái này thôi chứ không phải là mình cất khang trang không phải là kiên cố nha theo ý của em là như vậy chẳng hạn như là ton lột cây cũ vô tấp ton mới vô xong rồi à, cái này nè có gì thì để à, làm một cái à, dán cho nó liền lại nhau đừng có lọt cái chân tại mà em đi vô trọng thấy nó mục quá trời dạ, dạ đúng rồi Lọt dạ. té bỏ một lần đó cũng có một trường hợp như vậy là vậy. gớt miếng đan chúng ừ. như luôn á bởi vậy có ý giúp thì thôi bây giờ đi ra quỹ ban dạ dạ đi luôn ha anh dạ dạ trưởng ấp này đi dạ công an ấp đi bán giấy số luôn ờ mua tiếp với số tụi em đi anh sáng giờ mua quá trời rồi <laughs> Trời ơi nói chơi thôi đừng có mua giấy số của em giấy số của em trời ơi dạ ờ, ờ, đây ừ đâu rồi đâu rồi tặng mà tặng nó cùng ờ, tặng chung chung nó tặng ngược dạ, đâu rồi mua cho anh dùng của thằng tài dạ. có anh tài là có mấy tờ à anh tài ở phúc tàu nè anh tài phúc tàu anh tài sáu nè rồi cái nào cho nó trùng trùng nè đó cho nó lẹ lẹ đi đó rồi cho hai tờ đây để coi cái nào trùng khè rồi tặng cho cô ừ. này tờ tặng cho đây tờ đi khè cái nào trùng trùng đó coi cái nào trùng trùng nhiều nhiều quá. nhiều đó chứ để chiều ai cũng trúng tao không trúng là tao khổ tao buồn luôn á nè cô nào 47 quá đẹp 67 65 nè nè 65 nè chú đó mỗi người đó rồi nhiều nha dạ dạ dạ hưởng miếng lọc <laughs> à dạ À, kính chào à, cô chú anh chị và các bạn ha như hồi nãy giờ à, câu chuyện thì à, chắc cô chú anh chị và các bạn cũng đã nghe xong bây giờ thì Phước sẽ cùng trưởng ấp ở bên đây để đi ra ngoài ngoại hỏi trước cái vấn đề về sửa sang nhà cho anh Tài à, nếu mà ok thì cô chú anh chị có phát tâm Hùng Phước được á, thì gửi cho Phước Phước sẽ tiến hành thi công còn nếu không được nữa thì Phước sẽ để ờ, cái dòng chữ trực tiếp ở trên cái video này cho mọi người đều ờ, hiểu rõ như thế nào thì mình không có cất nhà được thì mình cũng vẫn có thể hỗ trợ tiền bạc để cho anh ấy trang trải cuộc sống rồi thôi vậy anh tài em về nha ê trả tiền vé số chưa <laughs> chưa trả tiền vé số phải không đây để em trả quên nhém nữa xíu nữa không lấy tờ tiền với số luôn đây <laughs> à, nè gửi tiền với số biết này tợ nhiêu không trời không biết tợ nhiêu luôn hả thôi vậy nè tợ trăm ngàn á là còn dư được 40 ngàn á mẹ ta gửi nè. gửi tiền lại nè trời ơi đưa tiền số không lấy luôn đam mê rồi bán số đam mê bán gì đam mê hả gì tiền bạc gì bữa ngày, hôm qua kìa bán gì à, còn đâu có năm sáu tấm cháu nó khách nó chạy vòng vòng nó kêu bán giùm mà nằm về nằm ngủ khò quên rồi khỏi khỏi thôi cất luôn đi khỏi thôi dạ cất luôn đi ha rồi thôi vậy uh... tấm nhỏ thì 10 bye bye kính chào cô chú anh chị và các bạn ha hẹn gặp lại ở clip sau mong cho ra ngoài là xin được để à, hỗ trợ cho anh tài được à, một cái à, nơi che nắng che mưa chợt chân là té chết luôn chịch cái là lột xuống liền một hết trơn rồi nhà cái bếp của anh để nấu cơm sáu tờ một trăm mười mười ngàn sáu tờ là năm chục ngàn rồi em sáu sáu chục ngàn sáu chục ngàn hả ừ. vậy là cũng còn biết ha rồi bây giờ đi nhà của anh Tài đã đang ờ, được uh, tháo vỡ ra đó cô chú anh chị ờ, nếu mà bây giờ tháo ra thấy không cô chú anh chị nhìn thấy không một cái chân trời trời yếu dữ lắm luôn á tao không dám đi luôn á ghê quá à. không dám đi thiệt trời ơi trời ê ê hả đi ngang về là gãy xiền luôn nè trời bước bước ngang mấy cái cây đó không Dạ, à, chào cô chú, anh chị và các bạn ạ à. Trở lại hoàn cảnh của anh Trọng Tài Anh à, vé số khờ Bị mù lòa và chân thì bị tàn tật Hôm trước thì Phước cũng đã có ghé một lần để à, tìm hiểu về hoàn cảnh của anh và cũng đã đi ra bên à, phường xin à, như là cái kiểu mà sửa chữa nhà lại cho anh đó và cũng đã được sự đồng ý của bên khu vực à, tuy nhiên thì hôm trước thì cũng chưa có tiền gì chứ á cũng chưa có ai hỗ trợ nhưng mà mình đi xin trước thôi và cũng là may mắn thay thì anh ấy cũng đã được các cô chú quý mạnh thường quân đồng cảm và đã à, gửi về cho Phước à, để Phước có thể à, tiến hành sửa nhà cho anh hôm nay thì Phước cũng đã dắt anh em trong đội là ghê quá nấp bên đây đi bước lỡ chợt chừng cái té cái công báo nè mới đi bán về nữa hay gì anh hả ở bên anh tài mới bán về hả mới lọt xuống, xuống mương mới lọt xuống mương ủa rồi cầm gì vậy gì vậy này là gì gì mà có gì ủa dừa hả gì này gì vậy chơi gì vậy hay lấy nước uống rồi sáng giờ bán được không hả anh Tài không hả rồi ừ. đâu xuống dưới mà lọt xuống mương nữa rồi cái này để làm gì vậy em hỏi thiệt á hả làm uống hả hay làm gì những hành động ông làm mình thật sự là không biết ông làm gì luôn á để coi thử cái này là gì vậy ủa lấy cái này để cái gì trong đây cái gì vậy coi rồi ờ, đo đi thận chắc hết rồi bán hết vé số chưa anh tài bạn hết trái số chưa? Ổng cười cười hoài luôn Mắc cỡ, mắc cỡ Ngang nhiêu? Ngang 5 thước mấy Dài vô, năm thước Ủa, cũng rộng dữ ha hình vuông ha đó nó có ông già ghẻ ông già ghẻ cái cắt cái nhà này cắt vợ cái ông chết <laughs> cái người ngủ trong trống là ai vậy con cháu cháu ở chung á hả ừ ờ, nó đi đi gì gì đó vậy hả đứng không nói chuyện mà cười hoài vậy đó trời ơi mình mẩy tay chân dơ trời trời mấy ông à, hồi nãy à, đi chở đi rồi cái hậu chở vô à, té có mì ăn nó té xuống mương đầu cổ rồi té xuống mương có sao không hả anh tài chạy nữa hả chạy nữa hả trời ơi ướt nhẹp té xuống mương hoài luôn té mương nữa đó hả đi tắm rồi xuống té hoài luôn ừ. té chở bệnh viện á hả ừ chở đi nó mày em nó chở đi rồi điện gì của nó ra trời ơi nhìn cừ hoài luôn chuyển bị cất nhà mới ở ha anh tài cất nhà mới ở ha rồi đi vô nhà đi vô nhà nghỉ ngơi đi đứng đây làm chi làm gì à ướt phơi cho khô quá hả Ồ, bữa nay ờ, cái cây thiết kế theo kiểu mới rồi chai nước suối ờ, có nước rồi Liêm ơi nè còn giấy số không đi bán đây thường cầm cây này đó hả đây cầm ấy cầm ấy đó nhìn nào trang bị mới liêm xích ra xíu liêm anh chụp tấm hình đi lên đây nè lại em nè đi lại em nè ờ bây giờ thì nhà của anh Tài đã đang ờ, được ờ, tháo vỡ ra đó cô chú anh chị Ờ, nếu mà bây giờ tháo ra thấy không cô chú anh chị nhìn thấy không Một cái trơn Trời trời yếu dữ lắm luôn á tao không dám đi luôn á ghê quá à. không dám đi thiệt trời ơi trời ê ê hóa đi ngang về là gãy xiền luôn nè trời bước bước ngay mấy cái cây đó không sợ té thì sáng giờ nè đó mấy anh em ở đây cũng đang tháo rồi đâu còn bùi văn công đâu rồi giờ này thì anh tài uh, đi bán chưa có về ủa nằm ở đây hả à anh về qua đây chứ à, đi tác nghiệp kỳ cục vậy anh về qua đây rồi đang nằm võng cừ nữa không đi bán hả anh tài hết vốn rồi hết vốn rồi hả Trời ơi, bán gì kỳ vậy? Bán gì đâu chưa cho hết vốn rồi Rồi còn tiền không? Bữa nay bán được mấy tờ chứ? Hai, hai ba tờ Bán được hai ba tờ rồi hả? Rồi hết vốn luôn Rồi tiền đâu trơn rồi? Mất hay là bị giật? Định giật cất Người ta lấy cất rồi hả? mua á à. tao thấy mình không lấy đường nữa à. rồi sáng giờ qua bển tháo phụ anh em không cừ ngủ đây vài bữa ha nghe anh tài ừ. rồi xong rồi vài bữa nữa mình về nhà mới mình ở hết lọt xong rồi ừ. nằm đi nhà này là chiều ngang là chiều ngang là như 5 mét phải không 5 mét dài là cũng khoảng 5 ờ, mét mấy 6 mét ờ mấy cây cột với cái sườn này còn chắc mình sẽ sử dụng tiếp luôn Ê, vậy khỏi hồi khỏi đi mua cơm ăn ờ, khỏi đi mua cơm ăn này mày câu cá lên xong rồi nấu cơm ăn luôn qua cái bếp không kìa <laughs> tiết kiệm được cái gì đỡ đó chứ giờ làm sao giờ đây nè cô chú anh chị ở dưới này nè mình coi được ờ, mấy cây cột tổng cộng hình như là chín cây phải không Thuận chín cây Trời tưởng dễ gì gớp Rồi mới gớp cái máy quay này là xong luôn á Là đồ tao khóc luôn á ờ. Đang thi vậy Vậy là theo, như là theo cái uh, dự tính là giữ mấy cái cây đó phải không? giữ đòn tay giữ đòn tay cái nào còn còn thì giữ lại còn cái nào yếu thì hai sắt hên đỡ cái nó có cái khung sẵn không có cái khung có cái khung mà cái móng này cái chắc làm cũng chua dữ à này thì không có không có tiền làm thì là mấy cái này thấy chứ ờ, nặng đô lắm đô. ê lem đi kêu ve chai vô bán mớ này kiếm cơm ăn rồi dạ <laughs> thì chào đổi nón lẻ vậy Rồi thôi vậy à, mình giờ đi ăn cơm đi à, Phước à, hẹn cô chú, anh chị và các bạn ở à, clip sau ha Sau khi mà nhà của anh Tài đã hoàn thành chỉnh chu Rồi Phước sẽ cập nhật danh sách quý mạnh thường quân hỗ trợ cho hoàn cảnh của anh Tài Kèm theo đó là chi phí bao gồm tất cả luôn Bye bye và hẹn gặp lại Nhà này là chiều ngang là chiều ngang là như 5 mét phải không 5 mét dài là cũng khoảng 5 ờ, mét mấy 6 mét Ờ. ờ mấy cây cột với cái sườn này còn chắc mình sẽ à, sử dụng tiếp luôn Ê, vậy khỏi hồi khỏi đi mua cơm ăn ờ, khỏi đi mua cơm ăn này mày câu cá lên xong rồi nấu cơm ăn luôn qua cái bếp không kìa tiết kiệm được cái gì đỡ đó chứ giờ làm sao giờ đây nè cô chú anh chị ở dưới này nè mình coi được ờ, mấy cây cột tổng cộng hình như là chín cây phải không thận dính cây trời tưởng dễ gì gớp độ mới gớp cái máy quay này là xong luôn á là độ tao khóc luôn á à, đang thi vậy vậy là theo như là theo cái uh, dự tính là giữ mấy cái cây đó phải không giữ đòn tay giữ đòn tay cái nào còn còn thì giữ lại còn cái nào yếu thì thay sắc à, ờ, đỡ cái nó có cái khung sẵn không có cái khung có cái khung mà cái móng này cái chắc làm cũng chua dữ à này thì không có không có tiền làm thì là mấy cái này thấy chứ ờ, nặng đô lắm ê lem đi kêu về chài vô bán mớ này kiếm cơm ăn rồi dạ thì chờ đổi nón lẻ vậy rồi thôi vậy à, mình giờ đi ăn cơm đi Ồ, cái nhà 80% rồi nha cô chú anh chị Trời Mỗi ngày là có một cái cây khác vậy đó hả Mỗi ngày là một cây pháp bảo mới À, cái trời trời, trời. Bây giờ mày mới thấy ra nè à. Cái chày hồ, ông lấy ông thiết kế thành à, cái đít của cái cây gậy gì với số gách dán này nữa hả trời trời chơi ghê vậy Ê, anh chơi dữ lắm á anh tài ừ, chán lại cái phần này cho nó láng láng nè chia cát đá bên đây nè dư nè thì mình tô ờ, lên rồi đi chỗ khác công chuyện đi công tác dạ đi công chuyện chỗ khác rồi chắc mai mới uh, nhiều quá nhiều lắm tụi con đi ờ, làm không có kịp chỗ nhà này không đâu <laughs> đâu phải một chỗ này không vậy anh, à, à, anh tèo có gì coi giùm em này ha coi cái sân này chán cho láng lại giùm ổng luôn đi sáng ơi vô lót chán luôn vét bao xi măng vô là đổ có nhóc ba với này đó để trồng củ đồ này kia đó chạy vô đó là gặp nó luôn ngoài lộ, lậu củ rồi thì anh em mình à, sẽ à, làm thêm cái phần à, trước này cho anh đi ra đi vô cho nó tiện là đẹp luôn đó best ken luôn <laughs> xong là chuẩn bị cưới vợ là vừa đó Ồ, cái nhà 80 phần trăm rồi nha cô chú anh chị Trời Mỗi ngày là có một cái cây khác vậy đó hả mỗi ngày là một cây pháp bảo mới bữa nay có đi bán không hả à, anh bữa nay có đi bán không không hả ở nhà hả được 80 phần trăm rồi nha cô chú anh chị còn à, cái sàn nữa thôi em ơi lót sàn nữa là khỏe đó cái cửa với cái mặt cáo đây là anh tèo một trong những uh, gì nè kỹ sư kỹ sư nhà tiền chế Tèo mấy chứ anh là cái gì cu ly cu ly hả còn bên đây là thuận ờ, thuận thuận là giám đốc uh, giám đốc xây dựng còn thằng kia là thằng uh, giống như là đi theo cho vui thôi chứ nó cũng không biết làm gì nữa ủa nữa mình lót bằng cái sàn này hả thuận kinh phụ đã mày ô mấy gì kỳ á ừ trời trời trời trời nó kinh kìa thôi khỏi luôn đi thôi mày đi ra luôn là vừa đó <laughs> thấy mày vô mày kinh thấy mày vô mày kinh mày kinh để cho ta chặt thêm nữa ủa này hào với uh, với toàn không có vô hả thận đó ờ, quá chú quá đi nghe cái lộn đó lộn nó xuống nguyên con luôn gì gớt té hả <laughs> gì ghê vậy này ghê thiệt mà đây hôm qua té bên đây hả ừ. đây là cháu của cháu anh tài hả ta cháu, dạ, cháu. nó nhiêu tuổi ta thấy nó nhỏ xíu vậy 15 tuổi hả? 15 Chú cho con hỏi ờ, cái cái hàng nhóc hàng nhóc đó hiện tại giờ nó làm gì vậy chú? Hàng nhóc 15 tuổi á. Cũng vậy ờ, đây ờ, bán tiếp giấy số rồi với cậu nó đó. À, để bán giấy số hả? Ừ, cũng sống bán giấy số rồi chung với cậu nó cái cây pháp bảo nó hơi bị ngắn không có nè có cái đồ tua ra luôn nè này có đồ tua ra nè nè tua ra là nó sẽ dài im ha mỗi ngày một cây ờ, pháp bảo mới à quên nữa thông báo cho mọi người cô chú ha chuyến này có cửa sổ rồi nha cô chú anh chị các bạn mà thường vô hỏi tại sao không có cửa sổ á bữa nay ờ, mình ờ, làm cái cửa sổ này luôn làm cửa ưu tiên luôn làm cửa sổ trước nói chứ anh ở ngay mé sông này cũng mát rồi tại vì ở trên mình còn cái mặt ở trên đây nữa và ở sau này thì nó sẽ ờ, thông qua ê đi từ từ há cái này lọt chết luôn té thiệt á chứ không phải té chơi mấy cây ở dưới này chắc phải thay hết trơn hả thuận mấy cái cây ở dưới á mà mà chắc không á mình làm tới đây nè làm tới ngay cái chỗ bếp mà cho anh nấu cơm được thôi ngay chỗ đó lót rồi ngay chỗ đó lót chỗ đó thôi còn mấy bên kia là khỏi phải không bên kia bỏ ờ. không ý tao nói là mấy cây dưới này nè nó còn chắc không á chắc chắc chắc phải không chắc chỗ nào yếu thì là lót sắt thêm dưới ờ à nếu mà ấy gỡ là gỡ từ đầu chứ chứ bây giờ gỡ ra là bể nợ đó bể nợ hả <laughs> mà gỡ hết ở địa phương ta cũng không, cho cắt nữa mà không cho cắt nói ờ, là vậy thì được chứ mà gỡ ai anh anh phong á hả anh nói gì nói là dạng như là cắt mới hết cũng đâu đâu có cho đâu dạng như mình sửa tạm ờ, lại vậy thì được à còn mà nếu mà ra hết đó, thì, thì ờ, chi phí rồi cũng nặng lắm à vậy đó hả mà vậy được rồi ổng cũng đâu có vợ con gì đâu mà cần cái sàn cho nó chắc chắn hiểu ha hiểu ha nói về khoái chí cừ rồi thấy không cửa xong rồi đặng kiếm tiền mua cái máy làm làm làm cái cây gì có khối đó cái cây gì có khối hả ờ, cây gì có khối ta cây thuốc hút hả hình như là mình để ý nha mấy gà không có cái bộ đồ cái áo này không bận hoài luôn nha vài bữa nữa đi mua cho ổng ờ, đôi dép nè với mấy cái quần với ờ, mấy ờ, bộ đồ cho ổng cái khoác luôn lấy cái nón youtube luôn ha chịu không lấy cái nón giống em vậy đội này chịu không cái gì ba bộ đi cho ổng ba bộ đi chứ ổng không có đồ bạn à. gì cái nút gì làm gì à thiết kế này à cái trời trời, trời. bây giờ mày mới thấy ra nè cái chai hồ ông lấy ông thiết kế thành uh, cái đít của uh, cái cây gậy số gách gì số gách dán lại nữa hả trời trời chơi ghê vậy Ê, anh chơi dữ lắm á anh tài hồi nãy anh nói đợt này về mua cái đó làm cái gì để bán từ từ từng từng từng đó rồi đó làm khỏi đi ra trong nắng phơi sương à làm cái bàn đặt ở đây bán luôn phải không ý nói là làm cái bàn đặt đây bán tại chỗ phải không hay là mua cây dù cây dù để cầm chưa có hình dung ra ông nói là làm gì luôn á ông nói gì để khỏi văn nắng phơi sương ông làm gì ta ông tính làm gì ta làm cái dù ấy vậy làm cây dù hả gì hay là mua cây dù hả anh tính mua cây dù phải không để che cho phải không cái ô á cái ô á cây dù mà có cây đi cầm về rồi nó che trên trên đầu phải không chứ mua cái gì mày tao hỏi hồi có khi nào ông cầm cây ông quýnh nó luôn mày ha thấy ông thủ thế ghê quá Rồi sáng giờ ba anh bán được mấy tờ rồi? Ừ. Mới có Chưa bán được tờ nào chứ hả? Còn vốn không? Đâu mà móc em coi ơi, còn vốn không? Bán gì đâu mà ngày bán có hai ba tờ không có vốn luôn nữa. gì cái này là vốn à <laughs> gì móc gói thuốc <laughs> ê ông móc gói thuốc rồi thôi ông còn vốn mà ông móc gói thuốc bắt tô ra trong đây được hai đứa thuốc ông nói cái này là vốn nè à đó đó hả còn có nhiều lần gì còn có trăm hai vậy đó hả ừ. trời ơi vậy ngày bán có mười mấy tờ vậy đó hả ờ cái mà không không Ê thường ông tắm là mình thấy ông xuống sông tắm hả? sáu Nguyễn Á ghê vậy mò mò xuống sông tắm. Đi tắm à? Tắm bên đây hả? Đâu, đi đi em qua đây nào lấy cái cây trống đi, tắm mình đâu. Bởi vì mấy gãi cây ngang đó tại ông đi xuống Xuống dưới đó hả? Đâu tắm chỗ nào đâu? lặn lặn xuống dưới hả nước lớn đó, bơm lên đặt cái bơm đặt cái nữa đặt cái máy bơm cho anh luôn ha trời cự vậy em nói thiệt mà á không làm như nói chuyện cái lương nha mấy chị con cười hoài luôn mà không có cho xuống sông tắm á là không có cho xuống sông tắm nữa chịu không cưới cho Đó, ta nói thì chịu không cưới cho không? không có thì yêu cầu nói mần nhà tắm nhà đồ gì đợt trước hả gán kiếm tiền hả dạ, mua cái gì có khói gì đó mua gì có khói gán kiếm tiền mấy hùng xương hả à? sắm thêm chị nữa vài bữa nữa sắm thêm vợ nữa ha rồi thôi vậy ờ, Phước uh, xin ờ, kính chào cô chú anh chị và các bạn ha Hẹn gặp lại ở clip sau Vài bữa nữa chắc mai mốt gì lót xong cái sàn là xong rồi đó Nước cây, nước cây, nước máy rồi đặt một cây nước Cây nước nó uh, chi phí cao lắm cây nước đâu ý là có nước cạnh sẵn mình không rồi nè coi như là đường à. ống sẽ có nè ủa à, vẫn vô được luôn hả ừ mình có đường ống nếu mà vô à nếu vậy là à nó xài điện luôn không ạ coi như là nước cái bển nó mở rồi ở đây mình xài là mình dặn cứ có cái quay mình dặn là nó sẽ vô nước xuống nước dạ dạ nước không tên nhà nước hả ừ, nước không tên nhà nước hả không nè đây mình thấy đó cái nhà bồn nước bên trong đó bên trong nè ờ à, đó, đó hả là bây giờ là mình qua bển mình vô chổng mình hỏi người ta mình đăng ký mình hỏi người ta là bắt đầu rồi, rồi, rồi coi như ấy rồi đăng nó qua nó coi rồi cô của anh tài á thì đúng rồi lại nói chuyện với cô ấy rồi mình đưa tiền cho cổ kêu cổ làm giùm chứ mình đâu có thời gian đâu mà mình uh, ra ngoài khu vực xã mình làm chừng nào mà làm xong rồi mình vô thôi ra xin ờ, vô nước ừ. ra xin vô nước rồi làm giấy rồi bởi vậy ok thôi vậy đi để bữa sau liên hệ với cổ hơn cái motor kia kéo dạ. rồi nó khó hơn nước kia nữa dạ dạ rồi bye bye cô chú và hẹn gặp lại ha rồi sau này là Ồ, oh, cái nhà 80% rồi nha cô chú anh chị Trời Mỗi ngày là có một cái cây khác vậy đó hả Chưa bán được tờ nào chứ hả Còn vốn không Đâu mà móc em coi ơi còn vốn không Bán gì đâu mà ngày bán có hai ba tờ không có vốn luôn nữa này còn vốn à. gì con Vậy? này là vốn à gì móc coi thuốc <laughs> ê ông móc coi thuốc rồi thôi ông còn vốn mà ông móc coi thuốc bắt tô ra trong đây được hai đứa thuốc ông nói cái này là vốn nè à đó đó hả còn có nhiều lần gì còn có một trăm hai vậy đó hả khè lấy đồ ra trong cái kia ra đi khè đây thưa cô chú anh chị và các bạn ạ à, nhà của anh cũng đã uh, hoàn toàn làm xong rồi đó bây giờ là chỉ cần dọn vô thôi là mình ở được rồi bây giờ là cứng ngắt cái nền này thấy không ủa rồi hàng cu nhỏ đâu ta sao uh, kêu nó ở nhà để nó lau dọn dẹp mấy cái này mà nó không chịu dọn dẹp lau vậy chân trời nó quăng tùm lum hết chứ mang thử anh tài mang vô dựa không đó thì phải dép rồi đó ta để vậy là phải rồi đó mang vô coi sọt vô đúng rồi đó mua cho anh một đôi dép mới sọt ở dưới á ờ ờ đúng, đúng rồi, trời ơi ổng nó không biết mang dép nữa hay sao mang vô đi mang vô mang ừ, vô mang vô cho ừ đó vậy đó sao không biết rồi quá im đi giờ không biết quen rồi hay gì rồi mang luôn đi anh mang đi của anh á ta mang dép đi cho nó đỡ dơ cái giò mang dép cho đỡ dơ giò nè dưới đây uh, gửi anh một số quần áo nữa nè quần áo mới nè ngồi xuống coi đồ nè coi đồ mới nè vô mé trong nhà để cho nó sạch nè bước chân vô anh tài đi vô bước vô trong bước vô trong đi đi, đi vô đi vô, đi vô. ông đứng ông cười hoài luôn nhìn ông cười hoài luôn đi vô trong bước vô đi trời ơi ông bò không nè có đồ mới nè nửa thai đi có thấy con bộ đồ bằng hoài à nè đây tới ba bộ luôn á với ba cái quần nè ba cái quần sọt nè nữa ta thay ba cái quần mới này ta bạn một hai ba đã không anh tài đã không chịu không phải ha ờ bận vô nữa thay mấy quần đó mà rồi rồi rồi đây thêm cái áo khoác nữa nè nữa ờ, trời lạnh gì đó bận vô rồi bỏ vô bọc đi coi thấy đường không bỏ không bỏ vô cái bọc à, bỏ vô rồi cất đi cất kỹ nha để mặt nha hả mặt hả ừ. nói gì chưa mặt chưa à, chưa có mặt phải không chừng nữa tắm xong mới mặt phải không không không không có không tên nước rồi sao tóc không không có, không, có... À, phong tên nước đó, em đang liên hệ anh phong nữa anh phong anh sẽ ờ, làm vô nước cho anh em gửi tiền lại cho anh Phong á để nữa anh Phong ảnh ở đây ảnh kéo nước giùm em còn bữa nay thì em ghé đây để em bàn giao ờ, cái nhà với lại ờ, em cập nhật cho cô chú anh chị á, cái danh sách mạnh thường quân đã gửi hỗ trợ cho hoàn cảnh của ờ, anh Tài trong thời gian chờ đợi bạn Nhi đem chén dĩa đồ vô chén dĩa mới đồ vô để cho ảnh nữa ảnh ăn cơm ảnh có thể dùng thì Phước xin phép đọc cái danh sách của quý mạnh thường quân đã hỗ trợ cho hoàn cảnh của anh anh Tài đấy anh Trọng Tài à, đầu tiên gồm có là Zalo của chị là Nở Trương hỗ trợ là 10 triệu đồng cô anh ở London hỗ trợ 3 triệu đồng Facebook Trần Phú Thành hỗ trợ 2 triệu đồng chị Phụng Xu ở Mỹ hỗ trợ 500 ngàn đồng cô Mai ở Mỹ hỗ trợ 500 ngàn đồng à, có nick Zalo là Kim Chi Lương cô Hoa ở Mỹ hỗ trợ 500.000 đồng có nick Zalo là Quỳnh Hoa chị à, Christina ở Mỹ hỗ trợ 500.000 à, đồng chị này thì ở trên Facebook Zalo chị à, Nga Lê ở Mỹ hỗ trợ 500.000 đồng cô Ngọc ở Canada có Viber là Xuân Châu hỗ trợ 500.000 đồng chị Mỹ Nguyễn ở Mỹ có nick Facebook là Mỹ Nguyễn hỗ trợ 500.000 đồng Zalo Kim Hiền hỗ trợ 200.000 đồng một uh, mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 1639 hỗ trợ 200.000 đồng em Thảo ở Vũng Tàu hỗ trợ 1 triệu một bạn có tên là BT BT Nguyên An ở Đà Nẵng hỗ trợ là 1 triệu chị Bích Tuyền à, và chị Mỹ Anh hỗ trợ 600.000 đồng Zalo chị Ngọc ở Long Xuyên hỗ trợ 500.000 đồng bạn Quyền hỗ trợ 100.000 đồng Zalo chị Diệu Đỗ hỗ trợ 500.000 đồng Zalo Minh Thư Minh Thuận hỗ trợ 500.000 đồng bạn ờ, Nguyễn Khánh Phi ở Cần Thơ hỗ trợ 500.000 đồng chị NI3 hỗ trợ 500.000 đồng cô Lan ở Cần Thơ hỗ trợ 500.000 đồng Facebook Linh Linh hỗ trợ 300.000 đồng Facebook cỏ 4 lá hỗ trợ 200.000 đồng thì tổng cái số tiền á à, của tất cả mạnh thường quân hỗ trợ là 25 triệu đồng à, trong đó thì à, bao gồm là chi phí cất nhà là 20 triệu à, 500 ngàn đồng rồi hỗ trợ cho bốn anh em cất nhà là 3 triệu thì à, anh Tài sẽ còn là một triệu gửi và các phần quà của à, gồm à, quần áo mì với lại à, cháo à, một chút xíu nữa thì có thêm chén dĩa nữa thì là của cô Tuấn ở bên Mỹ và em Quyên ở Đài Loan hỗ trợ còn riêng cái phần à, nền ở đằng trước này là của một anh ở Úc ảnh hỗ trợ anh này à, có tên là anh Huệ anh Huệ Tuấn ảnh à, hỗ trợ cái phần nền trước nhà cho anh à, anh Tài à, trong một triệu gửi á, thì một chút xíu nữa Phước à, sẽ liên hệ với anh Phong để gửi anh Phong à, một triệu à, cho anh Phong à, vô nước cho anh Tài còn à, 500 ngàn đồng thì Phước sẽ à, trao trực tiếp cho anh Tài để anh Tài à, muốn làm gì đó làm hay là mua vé số à, vì à, Phước không thể à, trao tiền nhiều cho anh Tài được với à, lý do là mình à, nói chung là chỉ cần cái nhà thôi để cho ảnh có thể uh, trang trải và có thể có chỗ che mưa che nắng khi mà đi bán về à, anh Tài thì ở đây đó là, là ở chung với một thằng cháu 15 tuổi và thằng cháu này nói chung là nó cũng làm biến dữ lắm nhiều khi mình cho tiền ảnh nhiều nó cũng lấy nó xài hết trơn à bởi vậy à, thôi giờ đưa cho ảnh 500 ngàn thôi thiệt mà thằng nhóc đó để làm biến dữ lắm sửa nhà ở đây mấy anh em kêu nó phụ ginh đồ chân tối ngại bỏ đi chơi không Ủa, làm biến như quỷ vậy sáng hôm qua là đã sửa xong á kêu nó lau dọn dẹp này nó ngủ ở đây mà nó không chịu dọn dẹp phụ gì chứ nó bỏ nó đi còn anh Tài là cậu của thằng bé cái thằng bé mà trong mấy cái clip trước á, cô chú anh chị Phước có ờ, có hỏi á là nó nằm nó hay ngủ ở đây nè ai làm nhà làm làm nằm nó ngủ vậy đó nó như cha vậy đó thiệt thiệt nó là cha luôn đó <laughs> đúng rồi đó như chú nói như tổng thống vậy đó tại vì thương là thương cho hoàn cảnh của anh tài á chứ không thôi nếu kệ nếu mà là nó thì đẹp thiệt để cho nó làm đó nó làm thôi phước à, chỉ nói vậy để cho cô chú anh chị mình hiểu rõ hơn vì sao mà phước à, không à, chích thêm tiền hay là mua cái cái này cái kia thêm nữa hay là cho tiền trực tiếp anh tài nhiều vì cho nhiều ảnh cũng không có xài được đâu em gửi anh 500 ngàn nghe không là không lấy tiền hả mua mua mấy mua gì chuyển lại lại cho mấy anh em đồ đi mặn để được rồi vô cái nước rồi vậy được rồi nước không tôm nó được rồi vậy là không cần lấy tiền nữa hả ừ, rồi, để, để, để. 500 ngàn đó lì xì cho anh em luôn ừ. lì xì cho anh em cất nhà luôn oh, ừ. chơi Đúng máu dữ lắm luôn á máu lắm nghe thận à, vô cây nước thì hồi nữa tao gửi anh uh, <laughs> anh phong bên đây vô dùng còn à, tiền 500 ngàn dư lại cho mày luôn Đồ lì xì cho anh em cất nhà luôn Chơi, dạ, ê dạ Chơi máu không? Lì xì hết luôn hả? Chứ lộn nữa đi cho tao đau lòng rồi Thấy anh em làm cực khổ quá hả? Ừ. Còn giờ có cái nhà chỗ che nắng che mưa rồi giờ là đi uh, có gì uh, thay mấy cái đồ mới đồ vô mặt ha không đi làm kiếm tiền đi mua cái mua cái gì đồ làm việc khác à đi bán giấy số kiếm tiền làm công việc khác hả Rồi bữa nay anh có đi bán không? Bữa nay anh có đi bán không? hả sáng giờ có đi bán không đi bán hồi hôm đi bán hồi tối hả ừ. rồi sáng giờ ăn cơm chưa chưa chưa ăn cơm nữa hả ừ. có không chưa chưa vô nước chưa vô nước chừng nào vô nước là rồi làm rồi rồi nhỏ đó rồi để nó làm làm tự ra đi làm nữa à vậy đó hả thì à, để à, em sẽ điện thoại cho anh Phong cho anh vô nước cho anh vô nước dùng cho anh để cho anh xài trời ơi còn có tiền đâu thôi anh nói chứ em gửi anh trăm ngàn nè bỏ túi đi để cho anh em hồi nãy thì em cũng có chích à, một phần rồi đây nè giữ 500 ngàn đi thiệt giữ 500 ngàn rồi mua vé số hay là lấy gì vé số bán mà giữ tiền cho kỹ nè 500 ngàn nè anh em cũng còn tiền rồi nè trời ơi trời trong túi còn có mấy chục ngàn mà đi bán cái gì nè 500 nè thiệt cất đi anh Tài nè nghe em cất đi có gì đâu còn có năm mươi mấy ngàn sáu sáu mốt ngàn à, như là anh Tài anh nói chơi dần chơi lắm á Ờ, cái này mấy ngàn 5 ngàn lên ờ, đưa 500 để đổi 5 ngàn đưa anh 500 ngàn ừ. anh lì xì lại 5 ngàn à, đi bán đi bán mình nhóm đi bán với, với, với số nè giữ 500 ngàn đi bán với số đi thôi lấy 5 ngàn cất luôn đi đưa em 5 ngàn chứ chứ được đỡ 50 tờ đang, đang đi làm nè thì 500 ngàn nè là lấy được 50 tờ đó nè giữ đi nè giữ đi nè cất đi cất đi nè bỏ túi đi bỏ túi cất kỹ nha cất kỹ lấy giấy số bán rồi mình uh, gán đi bán kiếm tiền mình làm gì khác phải không giải nắng dầm mưa hoài hai mươi triệu đúng rồi phải không giờ mình phải đổi đời ha không có đổi đời mà đỡ ra sương sương gió à đỡ ra sương gió giờ cái nhà đồ xong hết trơn rồi giờ là gán bán vé số để uh, kiếm cái nghề nào đó làm không có đi ra sương gió nữa còn cái cái nghề này mà không có không có tiền mua được cái nghề nào à. còn nghề vậy hả ờ. thì đó tụi con đi điện rồi đầy đủ hết trơn giờ lại giờ ông chỉ xài thôi ở đây cô nhờ thằng nhóc nhỏ đó do nó dọn dẹp nó chùi rồi lại là sạch lại chứ à. tại vì anh em ở đây là nó ờ, chỉ làm nhà thôi còn uh, đi qua cái hoàn cảnh khác nữa dạ sắp xếp rồi lại ginh cho gọn gọn nè lại dạ đây ha em có cái giấy rồi Đấy, cái giấy này giá có có cái giấy giá không trọng hả chị có dịch phải phải dịch trên đây nè viết này phải chị dạ lấy mua bảo thì nóc cho ông dựng mà ờ đúng rồi đó công nhận như thấy chứ nhi cũng thông minh với ta trời ơi sao rồi nói giục đâu rồi nhi nam xui quá à. Vậy giờ bá dục đâu rồi nhí? Dục đâu rồi biết. Không thì nãy giờ mà em mua nhiêu nói đại nói giá thôi. À, nhiêu? 130. 130 hả? Ừ. Rồi có gì đâu thì nói 130 thôi. Hết này luôn phải không? Hết trơn luôn á. Hết này à. luôn à. Rồi ok. Khỏi nóc hơn nhôm rồi không khỏi tới. Nè, mấy cái ờ, chén đũa với lại uh, tô rồi mên rồi đó để ăn cơm nha ừ. có có cam đó uống nước nữa đó ừ. có cảm ơn không cứ ừa hoài rồi đó ờ phải vậy mới được chứ đem vô à, đem vô nhà cất đi cất liền nữa rồi à, mình ăn cơm nước Rồi thôi vậy à, một lần nữa Phước à, xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ. Cảm ơn các quý mạnh thường quân đã hỗ trợ cho hoàn cảnh của anh Tài. Cửa sổ rồi đầy đủ hết rồi đó. Giờ chỉ còn ginh mấy cái này vô nữa là xong rồi Kêu nhóc nhỏ đó nó ginh vô. Nhỏ đông teo rồi mất mà. Kêu đông teo rồi rồi bye bye và hẹn gặp lại bye bye anh tài bye bye ơi giơ tay bye bye ơi đó trời không giờ gì đó món gì mà che cái mặt lại để chân hả